Bác nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn các bác cứ liên hệ với em hoặc kết bạn Zalo với em. Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở bến xe miền Tây. Đây. Đây là cái bộ đồ chơi à, bầu cua báo dung sáng mặt. Khi vào chơi bác chỉ cần mang được một hột này vào chơi thôi này. Hai hột còn lại là hai hột chợ. Đó. Và với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sáu mặt này, mình sẽ có một cái à, mình sẽ có một cái à, giấy để báo nhịp dung như này rất là dễ nhớ chỉ ngắn dài ngắn dài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 em để đây để cho các bác nhìn thấy dung luôn này hai dài đúng không ạ hai dài là có cái gì các bác đây này hai dài này hai dài của nó là có con cua các bác nhá đây em lật thử lên này có cua luôn hai nhắn hai ngắn ở đây này có tôm này có tôm một ngắn một ngắn là con nai các bác nhá đó có nai chuẩn chưa ạ không dung nó có cá này không dung đây có cá đó hẳn hai cá luôn ván này mình lời to luôn này các bác này được chưa ạ với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sóng mặt này em đảm bảo cho các bác là các bác có thể giành chiến thắng tuyệt đối về mình luôn đây em để luôn đây cho các bác này một ngắn nai đúng không ạ một ngắn một dài gà đúng không ạ một dài bầu đúng không ạ cá không dung chuẩn chưa ạ